vâng. Ừ. kính chào các luật sư cảm ơn quý luật sư đã cung cấp một chương trình hữu ích này tôi muốn hỏi là tôi kết hôn với một người Trung Quốc đã một năm tôi sống không hạnh phúc và tôi muốn bỏ về Việt Nam lắm rồi tôi làm thế có sao không tôi có thể ly hôn tại Việt Nam hay không tôi muốn quay trở về à, tôi không muốn quay trở lại Trung Quốc nữa tôi rất là ghét nơi đó thì tôi cần phải lưu ý những gì khi ờ, ly hôn với người nước ngoài ừ. ờ, với câu hỏi này thì ờ, ờ em em thử nguyên cái câu hỏi để được không ừ. tức là với câu hỏi này thì ờ, tôi xin có một số nội dung như sau thứ nhất là bạn đang sống ở Trung Quốc và hiện nay thì bạn không muốn sống nữa thì bạn về thì theo quy định thì công dân có quyền tự do đi lại và ở tự do thân thể tự do đi lại tự do cư trú thì bạn có thể thích ở Trung Quốc thì ở không thích ở Trung Quốc thì về Việt Nam việc bỏ về này chả ai làm gì được bạn nếu bạn tuân thủ về luật về xuân nhập cảnh thứ hai về trường hợp ờ, bạn hỏi bạn có thể ly hôn tại Việt Nam được hay không thì tôi xin trả lời câu hỏi này thì nếu bạn kết hôn hợp pháp thì bạn có thể làm thủ tục ly hôn tại Việt Nam bạn có thể nộp đơn ờ, ly hôn đơn phương tại tòa án nhân dân cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để uh, thực hiện thủ tục uh, ly hôn với người nước ngoài uh, ờ, những lưu ý khi ly hôn ờ, với người nước ngoài thì uh, cũng lưu ý một số nội dung tức là khi ly hôn với người nước ngoài thì bạn phải uh, biết được cái uh, nơi ở và địa chỉ chính xác của cái uh, chồng của mình ở nước ngoài thì thế nào thì để sau này khi mà tòa án của Việt Nam có thể là, là ủy thác tư pháp để lấy ý kiến ra nước ngoài có thể là tìm được đúng cái địa chỉ chính xác đấy và có thể là lấy được ý kiến đấy tuy nhiên thì ờ, đối với ly hôn với tổ nước ngoài thì thủ tục ờ, nó là khá lâu đặc biệt là đối với những cái trường hợp ờ, ly hôn đơn phương như là trường hợp của bạn thì đấy là một số mà lưu ý đối với trường hợp ly hôn nước ngoài mà tôi có thể trả lời bằng tắt như thế vâng tức là nếu mà xét về cái thời gian ly hôn với người nước ngoài chắc chắn nó sẽ lâu hơn rất nhiều để cái giải quyết một cái cái cái um, vụ ly hôn mà không người nước ngoài đúng không? Nói về theo quy định thì ờ, ly hôn của người nước ngoài do là trong các quá trình ờ, lấy ý kiến ấy, thì phải làm thủ tục ủy thác tư pháp thì thủ tục ủy thác tư pháp thì là theo quy định cái thời gian nó khá dài. Ừ. <laughs> Ờ, nếu mà như vậy thì anh theo kinh nghiệm của anh thì cái việc ly hôn với người nước ngoài thì cái thời gian giải quyết nó sẽ rơi vào tầm bao nhiêu lâu rồi ừ. nhanh thì 4 đến 6 tháng à. lâu thì có thể 5 năm nữa <laughs> đấy tức là Còn có thể vụ án có thể là đình chỉ giải quyết dạ vâng tức là khi mà đã xác định cái vấn đề mà ly hôn mà có yếu tố nước ngoài mà có một người không ở Việt Nam đang ở nước ngoài như vậy thì và và cái việc kết hôn lúc ban đầu là kết hôn với người nước ngoài ừ. thì sau này cái việc ly hôn nó sẽ rất là khó thế thì cái này nếu mà chị chị ờ, thực sự mà có cái uh, khao khát và muốn giải thoát bản thân mình thì có thể là liên hệ với luật sư để uh, tìm được cái phương án nó nó nhanh và, và nó đơn giản hơn